trúc mọc đầu đình Đến nay sao vẫn một mình nhỉ Lá rơi rơi mãi thật buồn Nhìn người đi mà đang tuôn sầu Áo anh nay sứt chỉ rồi Nhớ em anh nhớ một đời Cố quên nhưng mãi bồi hồi lệ nhòa đôi mi ướt anh mỉm cười Anh đã yêu người rất lâu Sao nỡ quên thật mau Duyên nỗi à, tình nỗi à, này đã trôi về trăng với sao cùng đến đây anh khóc cho ngàn mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương nàng có sao người nỡ muốn lấy câu chia lìa rồi quên ý a à câu thề thương mấy a à cho nhiều để giờ người bỏ anh cô liêu vẫn duyên mong anh ra rời lặng yên cách chia đôi đời em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới người nặng tư lên đau sầu chuyện miên nỗi đau sầu lòng mong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư Nhành hoa nay úa sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt anh vẫn thương em nhiều mà sao em nói súc sinh mặn mà khó quên dặn lòng nhớ nên anh đi tìm mà người giờ ở đâu mà mình mãi trong mong người ơi người ơi đừng về rất lâu sao đã quen thật mau duyên nỗi hờ tình ngối hờ đây đã trôi về đâu chẳng với sao cùng đến đây anh khóc cho ngàn mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương nàng tình mình ra dáng em mang câu chia lìa người quên ý a à câu thề thương mấy ai cho nhiều để giờ người bỏ anh cô liêu phận duyên mong anh ra rời lặng yên cách chia đôi đời em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới người nặng tương tư khoác lên u sầu truyền miên nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư nhanh hoa đây úa sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ? tình ra dáng nước là người quên ý à câu thề thương yêu để giờ người bỏ anh cô liêu vẫn duyên mong mong phút say yên bình dẫu mình còn đang suy tư nhanh hòa nay úa sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt anh vẫn thương em nhiều mà sao em nói